Xin chào à, cả cả nhà mình ngày hôm nay hai vợ chồng mình à, rảnh rỗi ờ, đi vô mơ và đi ăn thôi chứ ờ, cũng không có mua gì nhiều. ở à, đây là rất vật mơ. Đây là cái mơ lớn nhất của thành phố mình ở. À, bây giờ mình sẽ đi vô mơ và mình quay cho các bạn coi nha. Mình thì uh, lâu lâu đi chơi mình vô mơ thôi chứ cũng chả biết đi đâu hết. Tranh thủ buổi sáng à. bây giờ bên mình là 5 độ nhưng mà do nó có nắng á, nên nó cũng ấm ấm một chút đó, cô chú anh chị các bạn thấy không giờ mình đi vô mo nha đây à, <laughs> bây giờ mình đã đi vô mo rồi mình đeo khẩu trang vô bên đây thì cũng là à, cuối tháng này là cuối tháng 2 là nay là có thể bỏ khẩu trang toàn bộ rồi nhưng mà ai muốn đeo thì đeo còn à, trường học thì cũng đã bắt bỏ cũng à, bỏ khẩu trang ra không cần phải đeo nữa nhưng mà mình thì vẫn đeo cho nó an toàn việc nào dịch hết hoàn toàn hẳn bỏ đó thì đó giờ mơ của mình đây đây là khu vui chơi chỗ mơ ai mua đồ xong đi vô đây thả con vô đây chơi nè bạn đó và đây là bắp rang còn mình đã thích ăn đây đây làm ngon nhất đó. bán họ bán vậy nè giờ mình mua ba size nhỏ trung và lớn hai giờ con mình thích ăn cay này Hi. Can I have caddy? What, what size? Uh, medium. medium. Yeah. Dạ. Sure. Medium là 5 đô. Đây mình mua bịch bắp này là 5 đô nè bạn đó bịch này 5 đô con mình nó thích ăn giờ cái gì cũng lên giá rồi bây giờ mình sẽ quay các bạn coi đó. đây là khu vui chơi của nít à. còn đây là quầy cà phê Starbucks đây mò mình đi các bạn ha đây ờ, cái cửa hàng bán thú bông này. trong đây thì bán hơi mắc đây là mấy con này là gì ta chắc để điện thoại đó. bây giờ mình lên quầy hàng trên lầu là bán thức ăn mấy cửa hàng bán trong mơ này bà mình lại mình mua cái con thú này con gái mình nó cũng thích thích thì mình lại mình mua đây Hả? Hả? Đây nè. Yeah. size 15, big size 25. À, con này là 15. Mấy con nhỏ nhỏ thôi nếu mà Ủa, con này nó dễ thương quá ta. Mà con này có màu hả? rainbow đẹp không ta hay là con này đẹp ta đó, con con này thì nó nó có hai mặt nha bạn mặt cười và mặt giận dữ anh à, thấy con rainbow đẹp hay là cái này Oh. This is Monday. Monday. This Monday is work. Oh. Friday. Friday, yeah. Weekend. <laughs> có thể nó đẹp hả? Không á? 15 15 Yeah Biết rồi, bây giờ con này hay là con màu cam ta? Đấy nè Rainbow đẹp không ta? Ồ oh. Chu <laughs> oh! Rainbow Ừ Chắc con này đi ha dạ con lớn con nhỏ <laughs> để mình hỏi thử ông mua con lớn khuyến mãi con nhỏ không anh hỏi thử mua con lớn khuyến mãi con nhỏ không <laughs> hãy mua con này đi rồi mình mua con đó cho con mình nó thích lắm rồi bây giờ hai chồng mình bắt đầu đi uh, đi ăn các bạn mình lên lầu mình ăn đây là xe trưng bày mô quảng cáo bán này quảng cáo xe trình bày thức ăn mà. mình thì thích ăn đồ của nhật nó ghi là nhật nhưng mà đấy là người trung quốc nha bạn nha muốn ăn em thôi đúng không một con không em ăn thôi em ăn gì em ăn uh, cơm mì anh ăn cơm đúng không à. em mì đi à, mì à, bò với tôm đi em bò tôm mì bò tôm ừ. tôm gà ha ừ đó bây giờ chồng mình xếp hàng mua bên đây là quầy ăn uống và đây là quầy nước ờ, mình đi quay cho các bạn coi ha china trái cây để lát mình đi qua mình mua quầy nước ở bên kia là khu bánh mì đó là khu ẩm thực nhỏ nhỏ của mơ ha ai thích thì vô ăn đó, sau khi em khả mình trả tiền xong rồi đi qua đây người ta nấu trước mặt mình cho mình theo bạn nha rồi sau khi đó mình qua đây này chú đã làm cho mình hai dĩa này bạn mình tự chưa chưa chưa xong chưa xong đó à của mình còn cơm nữa dành hấp dẫn không bạn? Hai phần. Ủa dạng phần nhiêu anh? Yeah, yeah. mình thêm sốt thêm. Dạ, anh lấy thuốc đi. <laughs> đó, một phần là 14 được. 14 hay 15 à? 14. 14 được. Đó, bây giờ mình đã xong rồi nha bạn. Đó, hai phần của hai vợ chồng mình ông xã mình thì ăn cơm gà mình thì thích ăn mì xào bò mì đũa có đũa mà à, một phần vậy là 14 đô nha các bạn thêm cái ly nước trắng người ta cho mình nữa đó một hộp về mình ăn biết chừng nào mới hết mình xin cái dĩa là mình lấy tương ớt nếu mình thích thì mình chia dĩa ăn còn không mình ăn trong hộp cũng cũng được các bạn ừ hơi phát đó, bạn thấy không hấp dẫn không cái này của ông xã mình hai chồng mình à, lâu lâu đi uh, ăn ngoài chơi ừ. ăn à. <laughs> chào cả nhà nha chào cả nhà nha à, bây giờ mình không có chỗ để để dây thì hợp lý đó vợ chồng mình ăn xung quanh ngồi ở đây nè cho các bạn thấy nha ở dưới đây là quan cảnh ở trên lầu đó. đó phần ăn đó đây là cái quầy thực phẩm quầy bán thức ăn đó các bạn ở mình quay hết vòng các bạn thấy luôn ở bên kia là những quầy thức ăn rồi hai chồng mình ngồi trên đây ngõ xuống à, dạ hai chồng mình đi uh, gọi là cái gì ta cái này gọi là cái gì tranh thủ đi ờ, tranh thủ đi chơi hẹn hò <laughs> ở đây là người tàu ta bán đó mà nên hợp với món ăn của việt nam mình rất là ngon hai chồng mình không biết ăn hết nổi đứa một phần này ăn xong thì tháo ra ô nó rớt à này gà gà gà kiểu kiểu nhật nè các bạn thê giá kia thê giá kia cái của ông xã mình là gà thê giá kia ăn với cơm à, trắng các bạn mời còn, các bạn nha còn mình là thịt bò với lại tôm nên uh, thứ này kia mỗi mỗi loại chút nó ăn ngon hơn cũng là teriyaki các bạn nó ngọt ngọt biết bên Việt Nam mình có đó không lâu rồi mình không biết ở đây là mình làm cái mì của nó không giống mì ý nhưng mà cộng mì này ăn dai dai ngon lắm nó bự sao mông cải cải trắng này kia mà à, bắp cải xanh bắp cải trắng cà rốt với lại à, bông cải xanh xào vô ấy sốt nhiều lâu lâu mình đi ăn ngoài vậy nó ngon lắm mình có làm ở nhà mình không bằng cái vị nó không bằng cái vị này bạn mà chỉ chỉ cái lúc vợ chồng mình xin nghỉ em nghỉ ngày á mới đi ăn được tại này xa lắm rồi mình đi tới đi lui tốn thời gian không biết ở đây nó làm sao á mình cũng mua teriyaki về cái sốt gà cũng làm gà giống nó luôn mà mình làm không ra cái vị ăn nó ngán hơn mà ở đây nó làm mình ăn ngon lắm có điều là nhiều quá mình ăn nó no quá bạn ăn hết hộp này là thấy ngán hết muốn ăn nữa hôm nay thứ hai mò nó nó vắng người đi thì ta giờ đây làm á hai chồng mình nay làm trẻ. tranh thủ ghé mò chơi chút cho các bạn à, đi à, mò cùng với tụi mình để giới thiệu cho các bạn à, thấy là mo bên Mỹ nó có khá khác Việt Nam xíu mà mình thấy mấy lần ờ, mình cũng coi mo ờ, ở bên Việt Nam mình được quay lên đó bạn nào khi quay lên mình thấy đông những dịp lễ lọc đồ á thấy đông ghê mà đẹp ghê bạn ha còn mo bên Mỹ này mình đi chỉ được ngày thường hay lễ thì mình không có rảnh để mình đi nên mình chỉ thấy nó la he la he vậy thôi lễ lọc là mình lo đi làm đâu đi chơi được giống như mo mà giờ này mình đi hai chồng mình đi giờ đây làm đa số là à, mấy người lớn tuổi á à, mấy ông ông bà lớn tuổi á không biết làm á ta đi mo chơi thôi chứ còn à, à mấy đứa mấy, à, bé bé bé bé giờ này trong trường học rồi nó, có này sau giờ học nó đông thì thường mo thì sau cái giờ mà ba bốn giờ còn nó đông đông đến tối tiệm nào cũng đông đó mà trước cái giờ ba bốn giờ thì nó vắng cuối tuần nữa mo cũng đông lắm nay hai chồng mình làm xuyên đi qua vô đây quay ăn chứ mà từ nhà mình chạy lên đây 35 phút hả bạn nghĩ 35 phút lên ăn tô mì chạy về <laughs> hơi xa ừ. mà tại vì lâu lắm rồi mới ăn món này nên sẵn tiện đây mình quay cho các bạn biết cái mơ bên chỗ mình như thế nào rồi được ăn món ăn gì nó cũng nó không có được nhiều quầy đồ ăn bạn ít lắm còn đa số ở ngoài á ăn mấy cái cửa hàng ở ngoài nhá nó có chứ không được nhiều ở đây thì mình chỉ có chọn được cái món ăn hợp với khẩu vị mình Này vắng quá nè Một Bán điều heo quá Có một cửa hàng nghỉ luôn Đóng cửa hả? Chịu nổi Chịu nổi Giá mặt bằng ở bên đây vẫn cao lắm bạn Nó mặt bằng trong mo cao quá Mà bán chậm Ta nghỉ luôn sâu dịch với bạn hầu như mấy mo đó, nó à, làm ăn nó bị ảnh hưởng nặng đó. nó bị à, kính à, mo bị giống như bị ảnh hưởng từ dịch đó nặng lắm hầu như mấy mo vắng những mo chỗ mình là tất cả mo bây giờ đều là vắng chỉ có thằng mo này là duy nhất là nó nó đông hơn là từ thị sâu dịch đúng không từ vì nó còn bán mấy cái hàng hàng à, hiệu quá như đọc sách LV hay là hay là có Nordstrom này kia đó thì nó còn đông thôi chứ còn mấy cái mall khác mà không có bán hàng hiệu là giờ nó vắng lắm rồi không biết bao giờ chúng ta open ai đang thử thịt bò thử thịt bò ừ, ừ anh copy em anh coi chiến đấu hết hợp không à. mình chiêm xã mình thử rồi mỗi người hết hợp không cái hộp này coi vậy mà ăn hoài không thấy hết bạn ngộ vậy một phần ăn của mình về là 10, 14 đô đúng luôn hả có thuế vô luôn á hả chưa thuế hả thuế một đồng coi như có thuế nữa là 15 đồng nha bạn ở bên uh, tiểu bang của mình á, quần áo thì không bị đánh thuế bạn mua thí dụ thịt bò bạn mua thịt bò sống á thì không có thuế nhưng mà thịt bò mà xào hay này á đồ ăn á, ờ, đã chế biến rồi thì nó cộng thuế vô rất là cao còn mình đi siêu thị thí dụ bạn mua thịt bò hay mua rau củ không có thuế thức ăn không thuế nhưng mà đồ mà đã thức ăn mà đã được chế biến sẵn thì nè nó cộng thuế cao lắm á giống như khuyến khích mình, mình uh, nấu ăn tại nhà ừ. ra một hộp của mình một hộp của mình là 15 đô cộng thuế luôn 15 đô là so tiền Việt Nam là cũng được 330 hả bạn ha 330 340 một hộp vậy là 300 340 ngàn tiền Việt Nam không biết mắc hay rẻ tại lâu rồi mình không có biết Việt Nam cái giá cả nó làm sao à, bạn nào ở Việt Nam thì so giá thử nhưng mà ở bên đây hạ đồ ăn cái thịt rất là nhiều nha bạn nha ăn hoài không thấy hết thịt luôn á ừ. nếu mà mình thấy 15 đô á so với hộp thịt vậy mình thấy cũng rẻ đó không không có mắc mình thấy bên bên này bên này mo giống như là nhiều khi mà ở nhà chán thường người ta hay hay hay hay, hay chạy vô mo chơi á nó không có làm gì hết mà đại khái là cái vòng vòng vòng người ta qua lại này kia cũng vui mắt á mình thấy vậy ngọt nhiều sách thích là thích cái không khí vui thôi bạn tại vì ở bên mỹ này giờ chỉ bạn có đi vô mơ thì bạn mới thấy nhiều người còn mà vô mấy chỗ cửa hàng ăn á thì bây giờ đâu có tụ tập nhiều đa số là mua đem về bởi vậy nó cũng buồn ở vô mơ thì mình nhìn nói chung là đi nhìn đồ mát mắt thôi chứ nó bán thì giá hơi mắc <laughs> nhưng mà nếu mà bạn muốn mua đúng đồ hiệu thì phải vô mo vô mo nó bán đúng hồ luôn chính xác luôn không có giả nha ai mà muốn mua hàng hiệu đồ thể thao Adidas với Nike đồ mà thì phải vô đúng mo thì mua chắc chắn là hàng không có giả còn đôi khi mua trên mạng á nếu vô đúng công ty của Nai phải biết còn không là nhãn nhãn mua đồ giả có nha bị nhiều lắm á mình cũng bị rồi mình tưởng đâu bên Mỹ là chính xác đồ đồ, đồ thiệu không à nhưng mà mua trên mạng á thì năm biết tới cứ nếu muốn mua đồ hiệu cứ vô thẳng mò mua tại vì giá đồ hiệu nó không bao giờ nó giảm giá giống như bạn mua mắt kiến mắt kiến uh, ray ban ray ban mắt kiến ray ban rồi mắt kiến tất cả hiệu vô đúng mò mua mua lan man trên mạng là thua sáng gần bò mà giờ ở nhà hai vợ chồng mình nấu nồi phở bò con lấy về mang phở hôm nay ăn thịt bò quá rồi lát làm sao ăn phở trời cái này quên rồi bây giờ nam gọi tôm thôi em không có bò anh không nhắc em sớm giờ muộn rồi trời anh ăn hết luôn có giỏi không ông sáu mình ăn sạch luôn bạn ơi ông tính ra ông khỏe hơn mình <laughs> mà không mập mình mập em ăn ít hơn anh sao mập không nổi bạn ơi nó nhiều quá thua anh luôn đó được một ly và thương mãi một ly nước xong hết một trưa nào quá đó bây giờ cho các bạn coi lần ở dưới nha trời rồi hai vợ chồng lên uh, tạm biệt các bạn nha dạ tạm biệt các bạn nha hẹn cả nhà mình uh, ở video kế tiếp nếu mà thích việc hai vợ chồng linh thì nhớ bấm subscribe theo dõi kênh của hai vợ chồng linh nha để hai vợ chồng cố gắng uh, ra nhiều video và giới thiệu uh, những uh, cảnh uh, ở tiểu bang của mình sắp tới mùa hè rồi chắc hai chồng linh ra đường nhiều hơn chút tại vì nó ấm ấm ấm lên rồi nên thích ra đường hơn Bye các bạn, hẹn các bạn ở video sau nha. Yeah, dạ, bye các bạn nha.